chịu số phận của mày tại vì tao sống quá tốt với mày rồi mà mày sống chó quá mày chó hết cái sài gòn này giờ dạ, tao nói mày nghe kể từ bữa nay trở đi tao không muốn em tao nó sẽ nói một cái điều gì nữa hết nếu mà nó còn nói gì nữa là cái đầu mình chuẩn bị ăn tản đồng rồi tao nói với mày nghe và nói thẳng câu luôn nè à, hôm nay có anh hải anh xin cho mày nên là tao mới kêu mấy ông anh tao đừng nhúng vô chuyện của tao tao với mày giải quyết với nhau thôi cái đó là sự thật còn nếu không có anh hải không bị anh hải á tao đéo có đặt mày ở đây đâu không tao nói cho mày biết <coughs> nói là mày hiểu vậy còn, còn mày thích mày nói là tao dám làm gì mày không thì mày thử đục đến tao một lần nữa đi rồi mày biết mà động đến nó mà nó trốn ông bà già nó né được không nó là một năm nữa nó đi mỹ rồi nên là thất lạc cái gì nó thì là nó không sợ anh biết không mày trốn ông bà già mày đánh đủ mà trong cái đó mình quen nói là mình mình sống tình nghĩa mình không có một cái gì mà tầm bài tầm bạ mình nghĩ là anh em đi chơi không được nữa thì thôi mình ngưng đụng má nó không có em nghe là em hết thể nào em chịu nổi rồi ví dụ như chăng nữa em có chuyện như vậy chăng nữa nó đéo có quyền nói em tại vì nó là thằng đàn ông nó quá khốn nạn rồi nên nó đéo đi kể em như vậy được chứ đừng có nói mà dựng chuyện lên cái cái cái danh dự của một người con gái người ta mà đem đi bôi hết ngày kia mày quen ai ta đéo cần biết quen với nó thì quen ai đừng lô tên ta là được từ giờ trở về sau nếu một người chỉ cần một người nào nói thằng công nó nói ừ con thủ hoặc là làm sao như thế nào đó thì mày mày khỏi nói nhiều với tao lúc đó thì mười anh hải cũng không có thể nào nói chuyện với tao để để mà xin cho mày đâu tao không nói gì <coughs> em không có cho thôi cậu nói về nhẹ chưa em nói chứ xin lỗi em mà cười đâu bà tôi đéo ác như vậy trời ơi bây giờ xin lỗi mình đứa đi xin lỗi em chưa tin về mà rồi chuyện của tôi xong rồi đó hôm qua đây nè cái bà giải quyết thì gì sát thủ mà đụng má quen con này gạt con kia cái Sài Gòn có mình nó trong khi chuyện nó quen mình nó quen báo như con mà lại vì do vấn đề em nó không làm gì nên em không có không quan tâm mày quen ai từ mày là mày thì cái nha nó nó tán mình không được nó quen mình không được chứ tôi làm ăn này kia nó nhắn tin thẳng thằng kia là ủa em là duy anh hả rồi ờ, anh là chồng của Venus trời ơi tức ghê không làm ăn gì được hết trơn á bà hiền sống nổi không dạ em uống ớt gì em giải luôn đi dạ anh hỏi là mà nó ngồi hả nó như vậy nè dạ. mà đánh tao hả một bữa anh đánh chị hơi bị ác luôn á mày đánh tao nè đánh chị hơi mất dạy mày mẹ đó thôi ờ, anh thôi vậy được rồi ờ nó đóng chị em vậy mà trong khi đó nó là người sai xong rồi nó còn đòi quýnh em nữa vậy không nó vô nó không có nó chịu khắc phục cái những gì nó làm nó nó xin lỗi rồi nó xin lỗi rồi thôi chưa xin lỗi em anh xin lỗi đi hai xin lỗi nó cái đi xin lỗi em kệ nó đi thôi bà thôi bà bỏ đi bà thôi được rồi em chuyện vừa lên một cái bao nhiêu người là sử dụng em không em vẫn qua đây nói chuyện với nó lúc em vậy nghe không chứ để uh, tụi tao ra tay là mày mệt nữa